bất kỳ khi nào bạn tức giận cáo gắt mất bình tĩnh hoặc sợ hãi hãy nhắm mắt hít thở vài hơi thật sâu khí huyết điều hòa giúp bạn bình tĩnh trở lại ví dụ bạn có đứa con cứng đầu cứng đầu thì thích nghe lời ngon ngọt chỉ cần dành tình yêu thương và lời nói ngon ngọt cả nhà được vui không nói được lời ngon ngọt thì cũng không nên dùng lời cay đắng đá với đá chọi nhau vỡ hết không ai chịu thông cảm không ai chịu thông cảm cho nhau thì làm sao có hòa khí làm sao sinh tài lộc người không có lòng thông cảm sẽ sống chung với lửa sân hận của chính mình không thể chạm tới niết bàn người luôn có lòng thông cảm dù họ ở đâu cũng được xem là phương Tây cực lạc và luôn gặp vận may người luôn bất bình với những sự vật xung quanh dễ cáu gắt tạo ra khí trường hắc ám ở những nơi họ làm việc hoặc sinh sống không thể nào có vận tốt bất luận giàu có hay nghèo khổ càng dễ bất bình với người khác thì không thể nào gặp vận may một bà mẹ có ba người con mỗi người con đều có sở thích ăn uống khác nhau mỗi lần đi chợ nấu ăn bà nấu cho rất nhiều món khác nhau để chiều lòng những người con này thay vì tỏ lòng thông cảm với mẹ những người con vẫn không hài lòng về bữa ăn hôm thì chê mặn hôm thì chê chua làm cho không khí buổi ăn không vui vẻ vào một ngày nọ người anh cả có bệnh phải nằm trong phòng nghe tiếng mọi người trong phòng ăn cười nói và dọn cơm cảm giác buồn tuổi trỗi dậy khi người mẹ mang thức ăn riêng vào tận phòng dù có cố gắng hết sức anh ta cũng không thể nào cảm nhận được mùi vị của chén cháo thịt bằm mà mẹ nấu có ngày bệnh như thế không thể nào cùng mọi người ngồi vào bàn ăn không thể nào ngửi được mùi vị của chén cháo anh ta mới khai ngộ bấy lâu nay mình quá khó chịu người không biết thông cảm không thể nào có được phước huệ luôn bất bình với những gì xung quanh thậm chí dễ bình luận lời tiêu cực với những người mà mình lướt qua bình luận lời tiêu cực với những người mình không quen biết thế là vô tình gây thù chút oán khi ta bình luận một lời bất thiện ta là người đầu tiên thấm nhiễm khi ta nói lời chân thiện ta là người đầu tiên hưởng phước duyên này nếu mỗi một sự việc khó chịu là ta lấy một hòn đá ôm vào lòng mỗi ngày mỗi tháng ta gom cả tấn đá vào trong lòng dĩ nhiên sẽ tổn hại đến bộ đồ lòng của chúng ta muốn an lạc phải biết buông xả gom càng nhiều tiêu cực vào tâm trí thì ta càng chìm xuống đáy gỡ bỏ những khó chịu ta sẽ bay lên vì cái gì nhẹ thì bay lên nặng thì chìm xuống do sinh thần bác tự hay do hoàn cảnh sống khiến bản thân bạn là một người dễ cáu gắt hãy tu pháp nhẫn nhịn nhẫn nhịn trước những việc mình cảm thấy khó chịu nếu ai cũng chấp nhận được trong khi chỉ mình bạn cảm thấy khó chịu thì phải xem lại mình hãy tu pháp vô ý có lòng yêu thương chúng sanh dùng lời nói thiện lành ban đầu có vẻ khó nhưng việc gì chẳng có khởi đầu lắng nghe và thông cảm thông là hanh thông cảm là hiểu được hoàn cảnh hiểu được đối phương lắng nghe trong đó chữ lắng là dừng lại yên tĩnh để nghe mới thấu đáo lắng lại nghe cảm nhận những người xung quanh mọi việc sẽ thông suốt người biết thông cảm là người có phước có phước là may mắn thật ra thông cảm được cho người khác là cách bạn thông cảm cho chính mình ai cũng muốn mình được may mắn muốn mình được hưởng phước khải toàn trợ duyên những cách đơn giản có những cách kiên trì đa phần theo lời Phật dạy người phước ở đất phước người không phước có ở đất phước cũng không thể vượng trong đó ngoài hình dạng mảnh đất ngôi nhà thì hàng xóm xung quanh ảnh hưởng lớn đến phong thủy nhà mỗi người. Thời điểm vừa dọn về khu phố mới vô cùng quan trọng nếu có cơ hội gửi lời chào đến hàng xóm láng giềng. Ngôi nhà, hàng xóm là nhân duyên, thiện duyên hay nghịch duyên còn tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi người. Và chắc chắn chúng ta không thể nào chọn được hàng xóm theo ý của mình. Hàng xóm ồn ào là kiểu hàng xóm khiến bạn khó chịu kinh điển họ hát hò nhậu nhẹt cãi nhau và cả đóng mở cửa vang cả khu phố hàng xóm nuôi động vật phóng quế không chịu dọn hàng xóm để rác lớn qua nhà bạn hàng xóm tranh giành phần sân với bạn và cả hàng xóm thường sân si với bạn vâng đủ kiểu hàng xóm gây khó chịu rơi vào cảnh ngộ này tức ngôi nhà của bạn giảm đi 3 đến 5 phần phong thủy tốt tất cả những người làm ta khó chịu do ta nợ họ nếu bạn sân si lại với họ chẳng khác nào oán chồng oán nghiệp chồng nghiệp sự khó chịu với hàng xóm khiến tinh thần của bạn tù túng mất đi sự an lạc trong chính ngôi nhà của mình không khéo có thể xả cơn giận lên những người thân trong nhà của mình cả khu phố náo loạn tranh giành từng ô gạch không phải là nơi có phong thủy tốt nhưng bạn chưa thể dọn đi nơi khác được điều duy nhất có thể làm là dùng tâm thiện để hóa giải hàng xóm khó chịu bạn phải chịu khó họ khó ưa thì ta ráng ưa họ họ lớn một bước ta lùi một bước vì lùi một bước biển rộng trời cao họ là Bồ Tát thị hiện cho bạn tu pháp nhẫn nhịn mỗi lần gặp mặt nên gật đầu chào và cất tiếng cười mười phần oán giận ít nhất cũng giảm đôi ba phần hàng xóm bất thiện bạn chưa thể dời nhà đi nơi khác bạn không thể dùng pháp bất thiện để hóa giải tức là bạn ôm vào lòng mình những phiền não giả dụ nếu bạn dời nhà đi nơi khác bạn cũng không thể chắc chắn rằng ở mảnh đất mới có xuất hiện những hàng xóm khó chịu nữa không nếu bạn dùng tâm Bồ Tát dùng tâm thông cảm với những hàng xóm khó chịu là cách bạn tự buông bỏ những tiêu cực trong tâm trí của mình làm được như vậy bạn mới có cơ hội chuyển hóa mảnh đất không tốt thành mảnh đất phước vì đất phước người phước ở đất không phước nhưng người có tâm thiện vẫn có thể chuyển hóa đất phước sau một thời gian sinh sống ai cũng từng có lỗi lầm không cố ý là lỗi biết sai mà phạm là tội một lỗi nhiều lần cũng là tội tuy nhiên con người nên biết sáng và biết ngượng mới có thể cải biến đời mình chỉ cần bạn chịu quỳ xuống sám hối có lỗi với cha mẹ ông bà cô chú có lỗi với vợ chồng con cái anh chị em có lỗi với chúng sanh thậm chí tỏ ý thích thú trước sự sát sanh cổ suý cho tội lỗi của người khác cũng có thể gây oán hận bất kỳ sinh vật nào đều có linh hồn khi ai đó phạm lỗi họ thường không nhìn thấy lỗi và không nhận lỗi nếu có ai đó nói cho mình nghe lỗi lầm người đó là ân nhân lại có người vu oan lỗi cho mình bạn không nên vì thế mà trách hay giận họ bạn giận họ tức là bạn nhận lỗi bạn không có lỗi cớ sao phải giận họ một anh gia chủ ngoài 55 tuổi có lá số rất nóng tính anh chia sẻ anh ta không ngừng than thân trách phận vừa buồn vừa giận những người anh em ruột của mình anh tâm sự Tôi làm nghề thực phẩm ở chợ lớn, tôi có ba người anh em. Trong 10 năm trở lại đây, cu mang hướng dẫn họ làm ăn, chia hàng hóa, chia mối lái để anh em cùng kiếm tiền. Sau nhiều năm, ai cũng kiếm được tiền, ai cũng có nhà cửa, công việc phát triển. Vào đầu năm nay, cả ba người họ lừa tôi lấy đi hàng, lừa tôi ký giấy bán nhà. Vừa mất công ty, vừa mất nhà gần 10 tỷ đồng hiện tại bây giờ tôi trắng tay không biết phải làm sao vào 5 năm trước họ đã lừa tôi một lần rồi tại sao họ lại làm với tôi như vậy với người bình thường nghe qua câu chuyện này cảm thấy đáng thương lẫn đáng trách một lần là lỗi hai lần là tội lẫn bên trong câu chuyện anh ta là người bỏ bơi việc quản lý tiền khi phát hiện số tiền thất thoát quá nhiều quy lỗi nặng nề lên những người anh em họ mất đi nguồn thu trước đây có được quá dễ và quay lại trả đũa chúng ta có mặt trên cuộc đời này là do nghiệp gặp nhau là duyên thuận duyên hay nghịch duyên tùy vào sự giác ngộ người ta gặp là người nên gặp chuyện xảy ra trong đời là chuyện đáng xảy ra nghĩ được như vậy tâm ta sẽ nhẹ hơn trước những nghịch cảnh của cuộc đời Khải Toàn hồi đáp với anh Nếu ai đó lừa anh do anh mắc nợ họ không chỉ trong kiếp này mà có thể cả tiền kiếp việc đã xảy ra xem như anh đã trả hết nợ nếu anh nghĩ cách trả thù thì nghiệp chồng nghiệp khi anh nghĩ cách trả thù hay anh đòi lại số tiền anh tước đi cơ hội để làm lại cuộc đời mỗi ngày ai cũng có 24 giờ nếu anh dùng hết số giờ đó cho việc trả thù cuộc đời sẽ chìm sâu anh sẽ kéo theo cả vợ con mình vào cuộc chiến oán giận của gia đình những việc xảy ra phần lớn do anh thiếu sót do anh quá nóng tính từ bây giờ chỉ cần anh sám hối kiếp trước mất nợ thiên hạ quá nhiều kiếp này đương nhiên trả lại cho người băng tiên bác tuổi thanh xuân và cả niềm khoái lạc nếu bạn đã từng làm lỗi ngay từ bây giờ chịu quỳ xuống sám hối ông trời không xuống tay với người biết sám hối như cha mẹ có thể bỏ qua mọi lỗi lầm của con cái ngày ngày ngồi tĩnh tọa thành tâm sám hối có thể đến Phật đường để quản kết thiện duyên gặp gỡ những bậc thiện tri thức quản kết thiện duyên là con đường quan trọng để bồi dưỡng phước huệ sám hối có nhiều kinh sám hối nhưng không nhất thiết phải về văn tự bạn thành tâm nhận lỗi và nguyện cầu mong tất cả chúng sanh tất cả những sinh linh cầu cho tất cả những người trước đây con đã vô tình hay cố ý gây oán giận con xin thành tâm sám hối con xin chúng sanh buông bỏ nỗi oán giận cũ con xin những sinh linh được siêu thoát con nguyện cho muôn loài được an lạc trước sám sau tù, ngày ngày nghe pháp hành thiền sẽ rửa sạch tội nghiệp trong quá khứ khi tội lỗi nợ nần được trả hết